Bốn loại ngôn từ người khôn ngoan không bao giờ nói. Thứ nhất, phàn nàn oán trách. Phàn nàn oán trách là một loại chất độc mạn tính. Nó có thể diệt chết sự nhiệt tình và hủy hoại ý chí của con người, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh. Thay vì ôm lấy sự oán trách phàn nàn, cách tốt nhất là chúng ta nên nghĩ biện pháp thay đổi bản thân. Thứ hai, nói chuyện phiếm và đàm luận soi mói chuyện phiếm và đàm luận soi mòi giống như một thứ vũ khí sắc bén, có thể đâm thẳng vào trái tim con người. Đàm luận soi mòi giống như một thứ bệnh dịch, nó khiến tinh thần và thể xác phải chịu tổn thương. Kẻ tiểu nhân thích gieo rắc mối bất hòa, kẻ lười biếng, thị phi ưa thích nói chuyện sau lưng người khác. Kẻ thích nói chuyện phiếm sẽ không thể trở thành bậc tài năng đáng để người đời ngưỡng vọng. Thứ ba, nói lời ngông cuồng. Tự cao tự đại là vô tri, không coi trọng người khác cũng chính là hành động ngu ngốc. Làm người, chúng ta nhất định phải chú ý khiêm tốn, cho dù chúng ta có thành công đến cỡ nào đi nữa thì cũng không nên tự cao tự đại. Chỉ khi chúng ta biết tự hạ thấp bản thân thì mới có thể tiến bước được xa hơn, chỉ khi chúng ta biết khiêm tốn thì mới có thể thu phục được lòng người. Thứ tư, nói lời nóng giận. Lời nói trong lúc nóng giận rất dễ khiến người nghe chịu nhận tổn thương bởi vì trong lúc bản thân đang bực tức sẽ không suy nghĩ được thấu đáo lời thốt ra khỏi miệng thường mang tính nghiêm trọng nhất cũng có thể bạn là người nói chuyện không đầy bụng tuy nhiên người nghe lại đặt vào trong tâm cũng có thể lời bạn nói ra chỉ là để vui cười chốc lát nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh vì vậy dù có chuyện lớn đến đâu mâu thuẫn nhiều đến cỡ nào cũng đừng nói lời cay nhiệt hay nóng giận họa từ miệng mà ra nói nhiều thường nói hớ ngôn ngữ có thể khiến người tổn thương, miệng có thể hại người. Cho nên, dù là trong đối nhân xử thế hay ứng xử với người khác, chúng ta cũng cần suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Đừng nói lời phàn nàn oán trách, không nói chuyện phiếm, không nói lời ngông cuồng, không nói lời giận dữ,